Trời ơi Nói chuyện đi Con alo đi, alo đi Con alo đi Con alo bye bye Thảo Vi với bài Sunny đi Bye bye Thảo Vi nữa Alo để lót tay nói Sunny mới nghe Ba Thảo không à, để cái lỗ tai để điện thoại sát lỗ tai nè rồi bye bye thảo vi bye bye, sunny nữa ờ sunny chúc sunny ngủ ngon nha à, sunny có bye bye con chưa sunny bye bye con chưa <laughs> không á con có con nghe sunny bye bye con chưa sunny có bye con chưa <laughs> Lại đưa ba đi, đưa ba cất cho Không nói tiếng nào rồi vậy thì trời ơi Lụm cho ba coi Lụm đưa ba đi, nó ba sạc pin cho tâm mì đi đấy đi hỏi rồi Dạ cái Dạ Dạ công chúa Cái gì trời Phân Làm Dạ Tới mày đang quay hay đang chụp dạ